Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé Rất vui khi các bác quay trở lại kênh Phong Lan Giường của em Và hôm nay em lại lên một video để trả lời câu hỏi của một số bác mới chơi Lan Có nhắn tin hỏi em là Tại sao Lan nhà mình bị à, vàng lá và rụng lá hết Rụng rất là nhiều cho nên hôm nay em sẽ lên một video để giải đáp thắc mắc và lý giải vì sao Lan lại rụng lá các bác nhé đó như các bác cũng thấy này hiện tại à, mấy à, chậu lan nhà em này nó có lá vàng như là chuối chín à và để giải đáp một số thắc mắc cho tất cả các bác mới chơi nếu mà các bác mới chơi mà gặp hiện tượng này thì các bác sẽ rất là lo lắng và so ruột vì sao nó lại rụng lá vàng lá nhiều như vậy thì hôm nay em lên một clip để à, trả lời câu hỏi của các bác và cũng như là để à, cho các bác yên tâm hơn về quá trình xuống lá của lan và nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và sự phát triển mầm gốc của lan không các bác nhé đó cho các bác xem này như các bác cũng biết trong thời gian vừa rồi ở khu vực phía bắc chỗ em thì nó có một đợt không khí lạnh cực kỳ mạnh có thể gọi là mạnh nhất trong à, mùa đông năm 2021 à, cho nên là hàng loạt cây nó bị uh, rét nó, nó sốc nhiệt nó bị uh, vàng rụng lá đây và sau đợt rét đấy thì lại ấm trở lại cho nên là lan nó xuống lá hàng loạt như vậy này và bây giờ thì chỉ còn lại một màu vàng như là lá chuối này rất là sơ xác hiện tại thì chỉ còn thân và thân và và lá vàng thôi như các bác mới chơi thì các bác sẽ rất là lo lắng lo là nó sẽ bị chết cây nhưng mà các bác yên tâm nhé vì cái giai đoạn này cũng là giai đoạn để à, à, cây phi điệp nó đã trưởng thành hết rồi và nó vàng lá thì coi như là lá rụng về cuội nên nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây các bác nhé nên là khi mà các bác ở khu vực phía Bắc mà nó xuống lá hàng loạt như thế này thì đó là một hiện tượng tốt và chúng ta sẽ có thể tưới nước ảo ạt trở lại và không phải cắt nước nữa có nhiều bác à, trong khoảng thời gian cắt nước này cũng đã rất là vất vả vì cắt nước mãi mà nó không xuống lá thì đây sẽ là một giải pháp rất là hữu hiệu cho việc cắt nước của chúng ta và tuy nhiên trong à, cái à, đợt rét này thì chúng ta cũng có rất là nhiều lưu ý là sau à, vì trước đó thì chúng ta đã kích mầm gốc rồi mà lại à, vướng phải đợt rét đậm như thế này thì rất là nhiều rủi ro nó sẽ xảy đến với mầm gốc của chúng ta Tuy nhiên những cây khỏe thì không sao nhưng mà những cây yếu thì sẽ rất là nhiều sao đấy ở đây em à, cho các bác xem mầm gốc của em hiện tại thì nó vẫn à, đang nứt và nó lên như vậy thôi đó và không có hiện tượng đóng bi các bác nhé nó vẫn phát triển một cách bình thường thôi nên là các bác cứ yên tâm tưới ẩm khi mà nó lá xuống lá như thế này thì chúng ta tưới ẩm một cách rất là vô tư và tưới ờ, trở lại như bình thường và không phải cắt nước nữa đây sẽ là một à, mức đệm phát triển vượt trội cho mầm gốc của chúng ta vì khi mà chậu lan của chúng ta mà nó không chịu dụng lá thì chúng ta vẫn phải à, vừa cắt nước vừa tưới thì nó sẽ không thể đáp ứng được đủ dinh dưỡng và nước cho mầm gốc nên là khi mà nó xuống lá như thế này thì chúng ta có thể tưới trở lại hoàn toàn 100% luôn nhưng các bác hoàn toàn yên tâm nhé những cây mà nó không phải là cây à, những cây nó không phải là cây rụng lá để ra hoa thì nó hoàn toàn vẫn còn lá này cho nên là có thể à, yên tâm là nó không phải bị bệnh các bác nhé nó chỉ là bị à, rét nên là nó xuống lá thôi như cái ờ, giò chuỗi ngọc này hiện tại vẫn còn lá rất là mơn mởn này và như những cây ờ, dáng hương thì vẫn còn đầy đủ lá này tuy nhiên ở bên cạnh đó thì vẫn có những cây nó chịu nắng à, chịu rét cực kỳ tốt cho nên là nó vẫn không chịu xuống lá đây những cây này thì chắc là sắp tới sẽ phải mang ra phơi và cắt nước một cách rất là nghiêm túc thì nó mới chịu dụng lá được đó đây có thể thấy rằng cây lan nó cũng như con người có những người thì sức đề kháng rất là tốt nhưng mà có những người sức đề kháng nó kém cho nên là nó có hiện tượng không đồng đều như vậy đó các bác ạ nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là làm thế nào để nó xuống lá vừa xuống lá vừa có thể cho mầm gốc thì đây sẽ là một cái giải pháp rất là tuyệt vời đúng không nào đó bây giờ vườn lan nó chỉ là lá rụng lá vàng thôi các bác ạ và trong đợt rét này thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến nụ hoa của những loại hoa xuân như những cây à, long tu đá này bình thường nó sẽ ra hoa vào mùa xuân nhưng mà do gặp vào đợt rét vừa rồi ấy, nên là hỏng khá là nhiều nụ như cây hoàng thảo lông trắng của em cũng bị uh, hỏng hết nụ 100% rồi nên là mất ngắm hoa năm nay do cái đợt vừa rồi nó quá là lạnh luôn nên là hỏng rất là nhiều nhưng các bác cũng hết sức lưu ý nhé trong cái ờ, giai đoạn này ấy, lan bị thối nhún khá là nhiều đấy em à, thấy gục mất mấy thân rồi vì vừa rồi nó rét quá nên là những chỗ nào mà nó bị à, nứt cái là nó bị gục thân luôn nên các bác chú ý kiểm tra hàng ngày nhé để tránh tình trạng bị hỏng hết toàn bộ chậu lan của chúng ta